Khi làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp nhà hàng, bạn cần phải làm những gì? Hồ sơ chứng từ kế toán cần phải chuẩn bị ra sao? Và khi quyết toán thuế, họ sẽ yêu cầu kế toán cần phải trình bày những điểm gì? Tất cả các câu trả lời đó đều có trong khóa học kế toán nhà hàng khách sạn tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Để hiểu và thành thạo mọi nghiệp vụ cho các bạn mới, khóa học sẽ được chia làm hai phần – Phần 1 sẽ là các nguyên lý để các bạn nắm và hiểu được bản chất, tính chất, kết cấu của các tài khoản và các bài tập chi tiết sẽ là nền tảng để các bạn hiểu và đi vào phần thực hành các hóa đơn chứng từ phát sinh trong công ty nhà hàng. Và các nội dung chính trong phần 2 thực hành khóa học trong mảng nhà hàng hướng dẫn cho các bạn cách khai báo cập nhật số dư chi tiết đầu năm Phân tích các mối quan hệ giữa các báo cáo chi tiết đầu năm so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Cách lập định mức nguyên vật liệu cho các món ăn nhà hàng sao cho đúng, phân loại hóa đơn chứng từ, định hướng được các hóa đơn hợp lý và không hợp lý trong doanh nghiệp. Hạch toán đối với mua nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định và phản ánh đúng vào chi phí đối với từng mảng,